Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV, nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 sẽ diễn ra trận đấu giữa U20 Việt Nam gặp U20 Úc trong khuôn khổ vòng chung kết U20 châu Á. U20 Việt Nam có chuyến tập huấn ở Tây Á. Tại đây, các cầu thủ trẻ có hai trận đá giao hữu quốc tế nhằm giúp ban huấn luyện rò sót đánh giá chất lượng đội hình trước khi chính thức tham dự giải đấu. Đây cũng là giải đấu quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn để hướng tới mục tiêu giành vé dự U20 FIFA World Cup. Hiện tại, U20 Việt Nam đã có đầy đủ quân số và đội hình mạnh nhất với những trụ cột như Văn Khang, Xuân Tiến, Vĩ Hào, Quốc Việt, Phi Hoàng sẽ kỳ vọng được tỏ sáng giúp đội nhà giành được kết quả thuận lợi tại giải đấu đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn có thể sắp xếp đội hình với sơ đồ 3-4-3 cho U20 Việt Nam trong trận gặp U20 Úc. Bên kia sân U20 Úc đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu U20 châu Á năm 2023 và họ sẽ có trận đấu với U20 Việt Nam tại vòng bảng. Nhà cầm quân người Anh đã triệu tập lực lượng rất mạnh với sự góp mặt của bốn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Đội hình này gồm nhiều cầu thủ đã từng để lại dấu ấn khi tập huấn tại Qatar từ năm 2013 đến nay, U20 Úc không có vé dự World Cup. Do đó, U20 Úc đặt mục tiêu có vé dự World Cup từ giải đấu U20 châu Á lần này. Đây là cơ hội cho U20 Úc nỗ lực và tạo nên lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup. Trước khi chạm trán với U20 Việt Nam, U20 Úc có 3 trận thắng liên tiếp, tổng cộng ghi 9 bàn thắng và chỉ để hai lần thủng lưới. Trong khi đó U20 Việt Nam có một trận thắng và một trận hòa gần đây nhất, tỷ lệ kèo chấp một trái 1 phần 4 kết quả sẽ là 2-1 cho U20 Úc. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hãy luôn đồng hành cùng kênh Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và like, chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.